Chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng đến một bài ngắn Bài này thì cần phải áp dụng cấu trúc ngữ pháp để hiểu ý của câu và tìm được đúng đáp án Chúng ta nhớ là làm cái phần này trước khi mà check cái đáp án ngày hôm nay nhé Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc về cái câu hỏi này Ryuko à, ni tsuite hissa wa dono you ni kangaete ka Liên quan tới cái phần trào lưu thì tác giả đang suy nghĩ như thế nào về trào lưu Thì bây giờ mình sẽ cùng đọc nhé Fashion nado ryuko wa moho zente ni shiteru. Nado ở đây là miêu tả một trong những cái ví dụ về trào lưu thì à, người ta nói ở đây là cái trào lưu ví dụ như là ở trong thời trang ấy à, thì nó sẽ có gen tên ý là lấy cái tiền đề có cái cơ sở tiền đề là cái sự bắt chiếc mô hồ ở đây là gôi của energy nghĩa là bắt chiếc à, nếu như mà đi thi mà mình không biết cái từ này thì bỏ qua đi đọc tiếp thì sẽ thấy nó là bắt chiếc này manerarena kể kereba fashion nado selitsu shinai ở đây mình thấy là nếu như mà không được bắt chiếc động từ của mình ở dạng bị động nhé, là nếu như mà nó không được bắt chiếc thì thời trang cũng sẽ không thể nào mà được hình thành có nghĩa rằng là thời trang nếu không được bắt chiếc thì sẽ không hình thành được ミニスカートをデザインしたとしても特定のデザイナーのものだけが売れるのでは流行にはならない Ở đây mình bắt gặp cấu trúc là verb tạ tố mố là giả dụ như là tiếp đến là nhìn cái dấu phẩy số 2 nó có cái từ đeo ạ là trong cái phạm vi trong cái giới hạn bối cảnh thì lưu cô leuconiu ạ nara này thì sẽ không thể nào trở nên thịnh hành được thì mình sẽ dịch là trong cái trường hợp mà à, giả dụ như là có thiết kế ra một cái chiếc váy ngắn đi chăng nữa thì nếu như mà chỉ có đúng không đều á là nếu như mà trong cái trường hợp à, chỉ có bán được những cái chiếc váy của những cái người thiết kế đặc biệt ấy thì sẽ không thể nào trở thành trào lưu được 多くのものが模倣して初めて流行は成立するためファッションなどには模倣を誘発させようとする移動が最初から織り込み済みだ。 Thì trong cái câu này mình bắt gặp cấu trúc ngữ pháp là verb te hajimeru là kể từ sau khi bắt đầu cái gì đó thì mới. Thì cái cấu trúc ngữ pháp này chúng ta thường hay nhớ với cái ví dụ là gì? Kể từ khi có con thì mới hiểu được cái sự vất vả của cha mẹ này. Hoặc là từ sau khi lập gia đình thì mình mới biết là có rất là nhiều thứ phải lo. Thì ở đây mình sẽ hiểu là kể từ sau khi, phải sau khi mà có rất là nhiều người bắt chiếc thì trào lưu nó mới được hình thành vì vậy cho nên là ví dụ như trong fashion là ở trong thời trang ấy thì là ngay từ đầu nó đã orikomi orikomi ở đây là theo dệt này hoặc là hòa quyện này zumi ở đây là ngay từ đầu nó đã à, hàm chứa ở trong đấy nó đã được theo dệt vào trong đấy một cái ý đồ đó là sẽ cố gắng uh, tạo cảm hứng để mà để mà bắt chiếc cái từ hiu hát sự ở đây là tạo cảm hứng này còn cái từ mô hồ ở đây là bắt chiếc nên là sa sê rự là thể sai khiến đúng không ngay từ đầu thì nó đã được um, uh, hòa quyện vào trong đấy một cái ý đồ là sẽ khiến cho mọi người uh, có cái cảm hứng để mà bắt chiếc thì ở đây cái câu cuối ở đây nó chính là cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất về cái trào lưu đấy thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem là liên quan tới cái phần trào lưu đấy thì tác giả suy nghĩ như thế nào. Thì sau khi mà đọc như thế mình đã hiểu là gì ạ? Nếu như mà không có bắt trước thì sẽ không bao giờ có trào lưu phải có bắt trước thì mới có trào lưu ví dụ như trong thời trang thì ngay từ đầu nó đã phải có một cái ý đồ là làm cho mọi người có cái cảm hứng là bắt trước đúng không thì thấy thì đấy là cái nguồn gốc của cái việc mà hình thành nên cái trào lưu thế bây giờ mình sẽ đọc này 多くのものに購買意欲を誘発させるものであるlà trào lưu nó là một cái thứ mà khiến cho ờ, rất là nhiều người có cái cảm hứng là mua hàng thì cái này không phải nhá nó phải là à, yêu hát dự cái mô hô này cơ nên là cái cô ba iyoku này là bị sai rồi này câu số 2 là gì ạ tokute no design là no mono ga manerarena kereba naranai nếu như mà dịch word by word ấy, thì cái câu này nó có nghĩa là những cái bộ quần áo của các cái nhà thiết kế đặc biệt thì phải được bắt chiếc hay còn gọi là mình chuyển cái câu này sang chủ động đi cho nó dễ hiểu là bắt buộc phải bắt chiếc những cái sản phẩm của những cái nhà thiết kế nổi tiếng thì cái này cũng bị sai rồi nhá thì có một cái cách để mà các bạn loại được ngay cái câu số 2 và cái câu số 3 này ấy, đó là trong cái bài này người ta chỉ muốn nói tới cái phần trào lưu và người ta lấy cái ví dụ na độ là thời trang thôi nên là cái câu số 2 và cái câu số 3 này này nó nói luôn trong cái phần đáp án là designer à, là à, bắt chước những cái bộ quần áo của những cái nhà thiết kế nổi tiếng hoặc là không thể thiếu được cái việc là à, tạo cái cảm hứng cho những cái người à, thiết kế thì nó chỉ là một cái ví dụ để nói đến cái việc trào lưu của tất cả mọi thứ thôi nên câu 2 và câu 3 là mình có thể loại ngay được vì là nó chỉ nêu ra một cái ví dụ ở trong bài còn cái ý chính người ta đang muốn nói ở đây là trào lưu của cả thời trang rồi của cả uh, du lịch hay là của cái gì đó ấy, hoặc là vẽ vời hoặc gì tất cả những cái gì những cái trào lưu đấy thì nó chỉ được hình thành nên khi mà có cái sự bắt chước của nhiều người nên là đáp án của mình nó chỉ có con kêu số 4 thôi là okuno mono ni manerare de kotonashi ni wa hajimaranai là nếu như mà không có cái việc bắt chước của rất nhiều người thì trào lưu nó sẽ không thể nào được hình thành nó chính là cái phần ý nghĩa của cái uh, cấu trúc ngữ pháp te được ở đây là kể từ sau khi mà có cái sự bắt chiếc của nhiều người thì cái trào lưu đấy nó mới được hình thành ví dụ như là ở trong thời trang ấy thì ngay từ đầu nó đã có một cái ý đồ là phải làm sao để khiến cho mọi người có cái cảm hứng để mà bắt chiếc thì khi đó cái thời trang đấy nó mới trở thành trào lưu đúng không thì cái thời trang đấy nó chỉ là một ví dụ thôi của cái việc trào lưu đấy thôi nên câu 2 câu 3 mình loại còn câu 1 thì sai hoàn toàn rồi nên chỉ còn cái đáp án là câu số 4 thì trong cái bài này mình có học được hai nội dung thứ nhất đó là cái cấu trúc ngữ pháp là verb te hajimeru đó là kể từ sau khi thế này thì mới biết được là thế kia đúng không hoặc là mình sẽ nhớ là kể từ sau khi mà có con thì mới hiểu được sự vất vả của cha mẹ bao giờ cũng thế khi mà mình sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp này là mình nhớ luôn tới cái ví dụ đó tiếp đến là những cái nội dung trong phần đáp án mà nó nêu ra một trong những cái ví dụ ở trong bài ấy, thì là phải cẩn thận vì nó không phải là cái điều mà uh, tác giả đang muốn nói đến nhất mà nó chỉ đưa ra cái ví dụ đấy để mà giải thích cho cái trào lưu thôi nên là mình sẽ rút kinh nghiệm từ những cái đó để mà có thể loại đáp án được nhanh hơn nhé bài hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài đọc tiếp theo nha